chào anh em hôm nay Tuấn sẽ đi uh, hướng dẫn tới anh em cái clip để anh em biết cách sử dụng máy đánh bài đánh binh sập sám binh 13 lá trước tiên là anh em bấm vào thăng 1388 thăng uh, rất nhiều anh em uh, bảo Tuấn là làm video về cái binh sập sám này đây binh sập sám là anh em bấm vào cái phần uh, trò chơi bây giờ Tuấn sẽ test luôn test luôn cho anh em xem để anh em hiểu về cách đánh bài binh sập sám như thế nào camera quay à, à. có thắc mắc nào thì 34 à, thì à, Tuấn chia sẻ luôn ví dụ đánh binh sập sám 4 nhà 1 2 3 4 thì tụ này là tụ số 3 tụ này là tụ số 4 nó sẽ có hai trường hợp xảy ra thứ nhất nếu mà anh em để nguyên thế này anh em chia thì là bài số 3 lớn nhất số 4 lớn nhì còn bài 1 2 sẽ nhỏ còn trong trường hợp đấy là anh em không được bán tụ không được bán tụ thì anh em sẽ phải để nguyên anh em chia còn trường hợp mà anh em bán tụ thì anh em có thể là bán chia từ đằng này để lấy tụ số 3 về mình đó tụ số 4 nhỉ đó còn trong trường hợp là anh em không được bán tụ đúng không ạ không được bán tụ thì anh em chỉ được tính lời lỗ thôi ví dụ nó báo 34 như này thì bài của mình không có lời không có lỗ bài của mình lỗ chắc rồi nhưng ví dụ mà trong cái trường hợp là nó báo cho mình qua số 1 là mình lời đó nó báo 12 nó báo 12 là bài mình lời này 12 là bài mình lớn nhất trong trường hợp nó báo cho mình 41 bài của mình nhì bài mình vẫn thắng 23 23 thì 23 thì không nói 23 thì có số 1 là lời đó ví dụ hai nhà mình thua một nhà nhưng mình lời hai nhà còn lại 12 không nói tiền ví dụ trong trường hợp này đấy đèn tấn sẽ thử cho anh em tất cả những trường hợp 34 thì không tính 23 không tính luôn 34 cháu đi một tí xem nào 14 14 là mình lớn nhất trong trường hợp 41 mình nhì đó ví dụ 14 là mình lớn nhất còn trong trường hợp mà 41 là mình nhì đây là trong đánh bài sập sám đó mình sẽ test cho anh em xem về cái con máy này máy đánh bài báo cực kỳ nhanh luôn nhé mà giá thì anh em yên tâm anh em kết bạn Zalo của Tấn Phạm này giá cực kỳ rẻ bảo hành 12 tháng bên Tấn người có tem bảo hành đầy đủ luôn đó đây là mình không bán tụ bài mình lớn nhất là mình không cần phải bán tụ làm gì cả bản thân của Tấn thì không chơi về cái mua sập sám nhiều nhưng rất nhiều anh em chơi và nhờ Tấn tư vấn cho anh em đó ván này là sẽ có gì đây cái đến ờ, tấn sắp xếp nó hơi chậm nhưng con mình sẽ cố gắng sắp xếp làm sao nó hiệu quả nhất Đó. sắp xếp cái gì cũng được như này đúng chưa nha cù đây mình có thể sắp được các kiểu luôn cù à, sắp ba cù này cù hai đao cù ba đao luôn cù ba đôi cù nó ok chưa nha này bản thân của tớ thì không sắp chuyên về cái môn sập sám tùy vào đường binh của mỗi nhà nhưng anh em à, xem qua cái cách mà nó máy nó báo tụ để anh em hiểu một hai ba bốn bài số 4 lớn nhì trong bài 4 thì có những cái gì? Bài 4 cũng có cù. Ờ. Bài 4 có cù. Cù cũng là cù một đôi này. Cũng là cù hai đôi. Nhưng nhỏ hơn, nhỏ hơn một xíu. Đó. Đây. Rồi. Ờ. Tùy vào đường binh của mỗi nhà thôi. À. Đó, anh em nhìn sao? còn hai nhà còn lại không tính tiền hai còn hai nhà còn lại không cần phải soạn điểm anh em nhé quan trọng là cái cái đường đánh nó khác nhau ví dụ mà anh em được bán tụ thì anh em bán thoải mái là dễ chơi nhất còn trong trường hợp mà anh em không được bán tụ thì anh em nên sử dụng cách là báo lời lỗ mình cố gắng mình kênh bài để nó báo về cho mình tụ số 1 mình có tụ số 1 ở trong đó là mình lời mình thua một nhà nhưng mình lời hai nhà còn lại mình cuối cùng mình vẫn lời đó là lời thăng 1388 thăng 1301 đây là cách đánh bài binh sập xám à, nhớ anh em hỏi cho nên tấn làm clip hai bốn hai bốn là nó không có lời bài mình không có gì một ba một ba là bài mình à, ví dụ một ba là bài mình à, chia luôn là bài mình lớn nhất nhưng trong trường hợp khác mình sẽ bán tụ đi 23 ví dụ mà 23 như này là bài mình lỗ nếu mà được bán tụ thì mình sẽ bán đi 1 2 3 1 đó mình lấy tụ số 2 mình lấy tụ số 2 về mình là đảm bảo anh em là bài của anh em sẽ lớn nhé test qua này là anh em sẽ hiểu về cách chơi của máy đánh sắp sám này trời hơi mưa anh em thông cảm đó bài mình là bài tụ số 2 nhé bài mình bài tụ số 2 này xem bài tổ số 2 có bài lớn nhất không nhiều anh em chỉ cần nhìn qua là anh em đã biết là bài lớn rồi bài này quá đẹp rồi à. cô này cô hai đôi của hai đôi đó tiếp theo bài số 3 là gì thử thử test qua cho anh em này anh em yên tâm về máy nhé máy móc thì yên tâm bài này có gì ta một đôi hai đôi ba bốn năm sáu không đủ 10 GTK bài này có sảnh ngoài những cái cáp này sành một đôi sành hai sành ba đôi à. đó bài này thua là chắc rồi nhìn Đấy. anh em à, xem kênh của tấn thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ tấn nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em